công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư ngôi sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng đấu giá lô đất 312. Thời điểm đó, Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất với số tiền là 24.500 tỷ đồng, hơn 2,4 tỷ đồng trên 1 mét vuông. Đây cũng là mức giá đất cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và lập đỉnh tại thị trường Việt Nam. Tiếp đó, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh. Chúng đấu giá lô đất bà 9, diện tích 5.009 m2 với giá là 5.026 tỷ đồng. Công ty cổ phần Simega chung đấu giá lô 38 có diện tích 8.500 m2 với mức 4.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần Dream Republic chung đấu giá lô đất 35 có diện tích 6.446 m2 với mức 3.820 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 1 năm 2022, lãnh đạo tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có tâm thư xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất đã trúng thầu trước đó, với giá 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm. Sau Tân Hoàng Minh, lần lượt sau đó cả ba doanh nghiệp kể trên đều bỏ cọc mặc dù không ít lần cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ sau khi chúng đấu giá. Sau 4 doanh nghiệp bỏ cọc, thì các lô đất này được giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tổ chức đấu giá lại các lô đất này, tùy thuộc vào quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, 4 doanh nghiệp chúng đấu giá các lô đất Thủ Thiêm trong phiên ngày 10 tháng 12 năm 2021 mất cọc hơn 1.051 tỷ đồng. Trong đó, công ty cổ phần Sinmiga, tiền đặt cọc là hơn 203,75 tỷ đồng. Công ty cổ phần Dream Republic mất cọc 115,6 tỷ đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng. Sự kiện thứ hai, đề xuất quy định thời hạn sở hữu chung cư gây tranh cãi. Tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất hai phương án. Thứ nhất là không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư và có quy định về thời hạn. Việc quy định về thời hạn được đề xuất theo 4 hướng, đó là sở hữu trong 70 năm. Nếu xây trên đất thuê thì thời hạn sở hữu bằng thời hạn sử dụng đất thuê, sở hữu dài hạn và quy định thời hạn ở Việc quy định về thời hạn được đề xuất theo bốn hướng. Thứ nhất là sở hữu trong 70 năm. Thứ hai là nếu xây dựng trên đất thuê, thì thời hạn sở hữu bằng thời hạn sử dụng đất thuê. Và thứ ba, sở hữu dài hạn. Thứ tư là quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư vào giấy chứng nhận. Khi hết thời hạn sở hữu, thì các chủ sở hữu nhà ở chung cư không còn quyền sở hữu nhà chung cư đó và phải bàn giao lại quyền sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho nhà nước – để phá rỡ và xây dựng lại các công trình khác. Và tất nhiên, quyết định này đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Quy định này, theo các chuyên gia bất động sản, dẫn đến có sự phân biệt về quyền sở hữu nhà ở. Theo đó, thì nhà ở riêng lẻ, ví dụ như biệt thự, nhà phố, gắn liền với đất ở thì được công nhận. Sở hữu không xác định thời hạn. Nhà chung cư thì chỉ được công nhận sở hữu có thời hạn. Điều này có thể làm lợi cho các chủ đầu tư dự án nhà ở thấp tầng và làm trở ngại cho việc phát triển nhà trung cư cao tầng tại các đô thị. Sự kiện thứ ba, khởi tố vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát vì lừa đảo trái phiếu. đầu tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều bị can khác có liên quan đến sự việc.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 sự kiện thứ tư đưa ra xét xử vụ án Alibaba. Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, gọi tắt là công ty Alibaba. Đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty Alibaba và 22 đồng phạm. Đây là phiên tòa có nhiều bị hại nhất với 4.500 người. Các bị hại phân bố đều ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước và tất cả các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ vụ án có hơn 1 triệu bút lục và để thực hiện xét xử kéo dài, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phải chi ra hàng tỷ đồng cho công tác tổ chức. Vụ án Alibaba có 23 bị cáo, bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – và rửa tiền với hơn 4.500 bị hại và số tiền bị chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng liên quan đến 58 dự án trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Sự kiện thứ năm Cạn rùm tín dụng bất động sản Năm 2022, dù dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, nhưng giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng nóng một cách bất hợp lý. Chính vì vậy, tháng 4 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 1976 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động, thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT Giao thông, trái phiếu doanh nghiệp. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 4 năm 2022, tổng dư nợ đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2 288.278 tỷ đồng, tăng 10,19% so với cuối năm 2021, chiếm tỷ trọng 20,44% trong tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu là 1,62%. Trên thực tế, một số ngân hàng cũng có động thái thông báo dừng cho vay bất động sản với lý do hết hạn mức room tín dụng. Việc kiểm soát tín dụng đã cho thấy rõ tác động lên thị trường bất động sản khi thanh khoản của thị trường bị tắt. Sự kiện thứ 6. Bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng khó trong ngắn hạn. Báo cáo thị trường bất động sản năm 2022 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, quý 4 năm 2022, có 18 dự án bất động sản nghỉ dưỡng được chào bán, đưa ra thị trường 2.561 sản phẩm. Nguồn cung chủ yếu là hàng tồn kho từ quý trước, trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều thách thức. Hoạt động mở bán và đưa vào khai thác của một số dự án bị chậm tiến độ hơn so với dự kiến. Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ của thị trường chỉ đạt khoảng 28%. Quý 4 năm 2022, lượng giao dịch tập trung chủ yếu ở phân khúc căn hộ du lịch tại một số dự án ở Bà Rịa Vũng Tàu, chiếm 50% lượng tiêu thụ. Trong quý 4, mặt bằng giá ở thị trường sơ cấp không tăng. Các chủ đầu tư vẫn tiếp tục áp dụng những chính sách cam kết, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ lãi suất nhằm kích cầu thị trường giữa bối cảnh khó khăn như hiện nay. Tính chung trong cả năm 2022, cả nước đón nhận hơn 19.124 sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mới, Nguồn cung chủ yếu đến từ khu vực miền Trung với gần 8.000 sản phẩm, tương đương với khoảng 42% lượng cung toàn thị trường. Nhưng lượng giao dịch sản phẩm căn hộ du lịch chưa tốt như kỳ vọng, không chỉ bởi ngành du lịch chưa hồi phục sau đại dịch, mà còn bởi khó khăn do những tồn động về pháp lý, quy định về việc cấp sổ cho loại hình condotel, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư, đơn vị vận hành, khách hàng – những câu hỏi về hiệu quả trong khai thác, vận hành và niềm tin của khách hàng sau những sự cố về việc chi trả các khoản cam kết lợi nhuận, tiến độ bàn giao cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Ngoài ra, các vấn đề về nguồn vốn tín dụng bị siết chặt, lãi suất tăng cao cũng khiến nhà đầu tư e ngại việc xuống tiền. Trong ngắn hạn, ít nhất trong năm 2023, nhiều khả năng thị trường này sẽ tiếp tục gặp khó khăn với mức thanh khoản trung bình, thấp và khó có những đột biến trong ngắn hạn. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khó có thể tăng tốc do còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2023. Sự kiện thứ 7 Nhiều doanh nghiệp bất động sản khát vốn, cắt giảm 50% lao động Thay vì ồ ạt bán hàng giữa mùa cao điểm quý 4 như mọi năm, các doanh nghiệp địa ốc hiện tại hoạt động cầm chừng vì ế ẩm, nợ lương và giảm nhân sự được tồn tại. Ghi nhận cho thấy giữa tháng 12, làn sóng giảm nợ lương, sa thải tại các doanh nghiệp địa ốc diễn ra mạnh dần và có xu hướng trầm trọng thêm khi áp lực mùa Tết đến gần. Nhiều chuyên gia nhận định, năm 2023 khó khăn mà các doanh nghiệp bất động sản gặp phải sẽ nhiều hơn năm nay. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tái cấu trúc sản phẩm và tái cấu trúc tài chính, tinh giảm bộ máy,